Dẫu cho ta đã sai khi ở bên nhau Có yêu thương nào mà không có những thương đau Phải chăng chỉ là những sân hờn khi em khóc Nhưng em biết đấy anh yêu em đến thế nào Biết em đã xa, xa rời vòng tay anh Bước đi kiếm tìm một người sẽ tốt hơn cho em thật nhiều hạnh phúc Em đâu có biết phía sau anh mãi đợi Em đừng đi xa quá xin em đừng đi em mà Một lần này nữa thôi để anh được ôm lấy Được chăm sóc em, được bên em mỗi ngày Để từng khoảnh khắc mai có em ở đây Chẳng vì anh đã quá the sun.